Thì chúng ta thấy rằng á Axis Infinity một cái tựa game do người Việt Nam chúng ta do người người Việt Nam chúng ta phát hành ra và đang là một cái game tựa game gọi là đang lọt top trong những cái game có thể kiếm tiền được ở trên thị trường crypto đồng ý nào và cái sự tăng trưởng của nó chúng ta thấy rằng là vào tháng qua thôi thì giá của nó tầm 5 5 đô một token thôi và bây giờ giá của nó đang là 22 đô rồi 21 22 đô khi mà đỉnh điểm tăng gấp 4 lần đúng không đấy và khi chúng ta có thể thấy rằng á và trong cái game đó có một đồng là SLP và tuần trước thôi bữa vừa thấy đâu đó khoảng cỡ 0.10 mấy thôi các anh chị bạn 0.10 đây nè cũng thấy là 0.15 thôi nè 0.15 0.13 0.15 một tuần hai tuần trước gì thôi nhưng bây giờ nó đã x2 x3 rồi tất cả anh chị các bạn ơi đấy thì chúng ta có thể thấy rằng á, cái game này đang phát triển rất là mạnh rất là nhanh thì hôm nay vũ sẽ không nói về cái game này nữa nhưng mà vũ sẽ nói về cái game là My DeFi Bet và cái game My DeFi Bet này cũng là do người Việt Nam phát hành và cái game này vũ tin chắc vũ nghĩ rằng đây là một tựa game khá là tiềm năng và vũ muốn chia sẻ cho tất cả anh chị và các bạn biết đến cái tựa game này và cái game này đã phát hành khoảng được vũ nghĩ là hai hai tháng rồi hơn hai tháng rồi đồng ý nào và đây là cái giai, giai đoạn đầu của nó thì chúng ta cũng giống như cái game uh, à, Acid Infinity thôi thì những giai đoạn đầu thì ai những người nào uh, đây đây giống như là một dạng đầu tư thôi vậy uh, à, chúng ta nạp tiền vào khi mà chúng ta để chơi cái game này chúng ta cũng phải nạp một số tiền vào để chúng ta có thể bắt đầu chơi và chơi như thế nào đấy thì cái game này nó sẽ như sau cái trang web của nó là mydefybet com và trong này là vũ sẽ nói đây là My DeFi Bet là một trò chơi nuôi thú kết hợp với DeFi và khi chúng ta sưu tầm theo các tính riêng của bạn và My DeFi Bet vận hành trên mạng Binance Smart Chain và Cardea Chain ở trên này chúng ta sẽ chơi ở trên được hai hai mạng nha chị là Cardea Chain và Binance Smart Chain đó là những cái tính năng của nó nè khi mà chúng ta chơi cái này nè có những tính năng như là sưu tầm nè sưu tầm ở đây là gì ạ khi chúng ta đập tiền à, nạp tiền vào chúng ta bắt đầu chơi thì chúng ta có đồng đi bet cái đồng đi bet này á thì để chúng ta có thể chơi game này thì, thì chúng ta phải mua cái đồng đi bet này và vô đây chúng ta sẽ mua trứng một quả trứng như vậy thì tầm 3 đô ok nào thứ hai nữa là giống giống thì chúng ta mở cái mua trứng xong mở ra được con nào đó thì chúng ta bắt đầu tiến hóa nó nâng cấp nó lên tiến hóa nó lên giống ở đây là gì ạ những con giống này á thì để mà chúng ta chơi được cái game này những con giống này chúng ta có thể có giống như là khi hai con á mình có thể ghép lại với nhau và chúng ta có thể là khi chúng ta chơi từ cấp 1 nè thì nó bình thường là nhưng lên cấp 10 thì nó là một cái nhân dạng khác và khi lên cấp 10 là chúng ta có thể được quyền là chúng ta ép hai con với nhau để đẻ ra một quả trứng và khi đẻ ra trứng như vậy á thì chúng ta sẽ nở ra một con mới có những tính năng mới như thế nào đó thì uh, trong cái game đó cũng sẽ review tiếp tục cho tất cả anh chị và các bạn cho rõ ràng hơn chúng ta đánh giá được những con này chúng ta có có thể là à, một cái con à, bet của chúng ta có thể có những cái tính năng như nào HP nè sức mạnh nè HP của nó máu máu được bao nhiêu nè đam của nó được bao nhiêu nè hoặc là phòng thủ nó bao nhiêu no, hoặc là speed speed là gì nhỉ đấy và khi chúng ta chúng ta nâng cấp bet thì chúng ta cũng có thể được nhận thêm thêm thêm thưởng thêm những cái thưởng ở trong cái game này tùy vào sự kiện Bedo chúng ta có một phần gọi là Bedo rồi đồ và là battle uh, à, những giống như khi chúng ta có thể đánh nhau giữa người chơi với người chơi và được nhận được cái phần thưởng khi mà chúng ta đánh nhau như vậy giống như cái game bộ nghĩ là sẽ tương tự game Axis Infinity thôi đồng hiểu nào tính năng giao dịch tính năng nè giao dịch và xếp hàng xã hội thì nó có thể mua bán những cái game này đây là cái lộ trình để chúng ta có thể là lộ trình game ra sắp tới để chúng ta có thể là mua bán những con pet những con gọi là con vật quý hiếm á đâu nào nào hoặc là chúng ta có thể rao bán ở trên đây chúng ta nhận được về đồng token và đồng token đó chúng ta thể chuyển sang USDT và từ USDT chúng ta có thể bán thành Việt Nam đồng ok và chúng ta có thể bỏ túi tiền nó đó là cái những cái đây là mã thông báo nè vụ nói về cái token thì cái game này đa phần sẽ dùng cái token là depet và đây là cái contract của nó đồng ý nào và một số cái là đây nó nói là đây là cái game trong cái game này á, chúng ta sẽ sử dụng cái đồng tiền là để có thể giao dịch lòng đi bet à, thứ hai nữa là khi mà chúng ta nắm giữ một cái đường đồng đi bet này á, một thời gian thì chúng ta có thể nhận được thưởng hoặc là có quyền được biểu quyết trong cái game này staking chúng ta gửi vào và chúng ta giống như giống như ngân hàng vậy gì gửi cái đồng đó vào và chúng ta có thể nhận lại được cái lãi suất à, tùy thuộc vào cái thời điểm đó staking bao nhiêu phần trăm và khi mà chúng ta chơi game và chúng ta cũng có thể được nhận tiền hoặc là, là bằng cái việc mà chúng ta làm những cái nhiệm vụ cho DBS đây là những cái đây là những đây là team team những đội ngũ để thành lập thành cái game này chúng ta có thể thấy là đa phần là những anh em Việt Nam của chúng ta những anh ở Việt Nam chúng ta rất là giỏi đúng không nào và làm ra được anh chị có rất nhiều à, anh chị nói rằng người Việt Nam này nọ như là sự vụ thằng nói hoặc là người Việt Nam rất là giỏi tạo ra cái game acid cũng tin chắc rằng đây là một cái game My Defy Bet này cũng là một game trong tương lai sẽ tương đương với uh, à, acid infinity đồng biểu nào đâu là thì tương lai mới có câu trả lời thôi ok vũ sẽ review qua đơ sơ về những cái dự án này về đây là bạc nơi phía sau nè đây là những nhà đầu tư phía sau đứng phía sau chúng ta có thể thấy ở trong đây anh chị nào muốn tham khảo hoặc là muốn đọc thêm thì chúng ta có thể là search những cái từ khóa như vậy nè và chúng ta có thể coi thử là những cái quỹ này những quỹ nào đây partner đứng partner và làm partner của my device ok ok bây giờ chúng ta sẽ vũ sẽ review sơ về cái game như vậy thì vũ nghĩ rằng á đây là một cái game cũng là một cái game thôi đúng không thì chúng ta có thể là bỏ một số tiền nào đó và chúng ta có thể chơi biết đâu được đây là một cái game có tương lai và khi game đã có tương lai rồi thì chúng ta một thời gian sau khi mà chúng ta chơi trước thì chúng ta sẽ chiếm được cái lợi thế trước đúng không nào khi mà chúng ta vào cái game chơi game như sau nè mai vô chúng ta chỉ cần will my DeFi bet và chúng ta bấm play nào thì sẽ ra một cái giao diện như vậy và khi ra được cái giao diện như vậy á nó sẽ có hai cái là chúng ta có thể chơi ở trên mạng Binance Smart Chain hoặc chúng ta chơi ở trên mạng Kadia Chain ok vũ sẽ chơi mạng Binance Smart Chain nha và vũ bấm my đây và chúng ta sẽ đợi một chút để vào cái game nha sau khi xem video này nè nếu mà anh chị nào thấy ok thấy ờ, hợp lý hoặc là thấy ờ, cái game này có thể có tương lai thì chúng ta cùng chơi với nhau nha hoặc là vô group nè chúng ta cùng trao đổi với nhau trên đó đây là hồi nãy Vũ, Vũ đã làm một cái video rồi Vũ muốn làm video từ ngày một từng ngày một từng ngày một mình sẽ làm cái gì trên đó Vũ muốn chia sẻ cho cả anh chị và các bạn chơi luôn coi luôn nhưng uh, hồi nãy buổi làm một một video mà nó bị lỗi mất tiêu ok thì cách chơi cũng rất đơn giản và vũ nghĩ ai cũng sẽ có thể chơi được nếu mà anh chị mà đã gọi là đã từng là, game thủ rồi thì rất là đơn giản quan trọng là biết dùng một số vĩ thôi thực ra phải chuẩn bị một cái ví nè metamax đây là vĩ của vũ đâu nè hoặc là một cái vĩ là về uh, Kadia Chain một cái ví Kadia nhưng mua sẽ trên mạng trên mạng Binance Smart Chain nha cái ưu điểm của Binance Smart Chain đó thì mua bán dễ thôi à, nhưng mà cái phí nó sẽ cao hơn còn cái kia thì à, mua bán ở trên KDA Chain thì nó hơi phức tạp hơn một chút nhưng cái phí nó cực kỳ rẻ đó nó sẽ tương tự nhau thôi tất cả anh chị bạn ơi đấy và khi chúng ta chơi cái này này ok thì chúng tôi sẽ review nha review sơ qua những cái đó những cái tính năng gì trong này thứ nhất đây là cái chỗ mà chúng ta có thể bỏ thú khi mà chúng ta có thủ trong này rồi chúng ta sẽ có thủ trong này á thì chúng ta phải lưu trữ thủ để chúng ta có thể đưa ra những cái nông trại như vậy và trong cái nông trại như vậy á được nào trong cái nông trại mà chúng ta có thể để được tối đa nè nè đây là cái nông trại tối đa ba con bé và cái nông trại này chỉ chứa được khoảng một ngàn đồng thôi đó đấu nào một ngàn cái đồng này thôi đây là cái mà tí nữa cũng sẽ review qua những cái con bé đây là cái nơi chúng ta có thể là uh, thu hoạch được nào thu hoạch cái farm đây là nơi ví dụ là gieo trồng này giống như nông trại vui vẻ đó, khu vườn trên mây vậy gì đó anh chị nào bạn từng chơi những game nó thì game này rất là dễ nam nữ gì anh cũng chơi được đây và khi mà chơi cái đeo như vậy thì khoảng 50 giây đó tùy vào những cái thôi ví dụ tùy vào giống mà mình đeo lên thôi đồng ý nào chúng ta sẽ thu hoạch tương đương của nó ở đây có một cái là hotel tôi nghĩ đây là những cái đây là những chỗ để cho những cái con vật này của mình những con nào yếu á, có thể vào đây để nghỉ dưỡng hoặc khi mà chúng ta có thể bị dư thú rồi đó chúng ta đem thú vào đây để gửi đi chẳng hạn đúng nào đó chúng ta có thể mua thêm những mảnh đất được nào đây là cái gì đây đây là market plan nè thì à, đây là nơi mà chúng ta có thể mua bán thủ nè chắc sắp tới sắp tới sẽ có main house main house này home suite ok này buổi chưa tìm hiểu kỹ nữa nhưng mà sẽ buổi sẽ làm những cái review chi tiết hơn đây nó có mở rộng ở trên này nè đây là có thể chúng ta có thể nuôi thú này khi mà ta nhiều quá rồi ấy. đúng nào đây nó đã mở rộng hơn rất nhiều ở trên này rồi giao dịch game sẽ nhiều hơn đúng nào ok ở đây là gì stacking chúng ta thể gửi đồng đi vào đây để ta stacking nó là ra được cái lợi nhuận nào đó mình nghĩ là Slam sắp tới sẽ có thôi và game nào cũng vậy cũng phải có thời gian để mà để làm gì để có thời gian để cho có thể chúng ta có thể là cho đội ngũ phát triển một cái game cho nó hoàn hảo phải có thời gian cho nó nhưng mà mình là những người chơi đầu tiên thì vũ sẽ mình sẽ chiếm được cái lợi thế đầu tiên đúng nào ok đây là cái nơi để nó giao phối nó đó là đây là đó mới vừa ra thôi tất cả anh chị ơi và yêu cầu những cái con này từ level 10 trở lên đó, thì chúng ta mới có thể ra giao phối được đồng ý nào ok khi mà giao phối chúng ta sẽ ra một quả trứng như vậy nè rất là dễ rất đơn giản đó chị và quả trứng nói có thể, có thể là à, ra được những cái công thủ vậy nè để chúng ta có thể chơi đây thu hoạch xong rồi nè ok đó là sơ lược và cách mua như thế nào đây khi mà chúng ta vào á để có thể chơi được á thì chúng ta vào, vào shop nè và khi vào shop này chúng ta có thể là mua được những con bet nè bet này chúng ta sẽ mua 3 đô ba cái đồng đi bet này thì chúng ta có thể mua được một con Đúng nào ba đồng đi bet chúng ta có thể mua được một con mua được những cái mảnh ruộng nè. chúng ta cũng có thể mua được cái đồng này rồi nào cũng mua vũ, sẽ mua cái đồng này đi vũ mua này muốn để đâu đó nào ok đồng ý tại sao muốn mua cái đồng mua cái đó tất cả anh chị thấy nè khi mà chúng ta mua um, tới level 6 rồi hả ưu tiên mua những cái đào mảnh nào mà nó nhiều nhất các chị đấy cây hai rồi cây một đây đây đúng nào đó thì chúng ta mua những cái đầu mảnh như vậy thì nó vụ sẽ có ưu điểm và nhược điểm như nào ưu điểm của cái mảnh này á thì chúng ta có thể thấy không chúng ta sẽ mua được ba bet nhưng cái lượng đồng này chúng ta lưu trữ cái nó tới 5.000 đồng lận nào để như cái này nè ví dụ về cái cái mảnh đất này đi mảnh đất cơ bản thì chúng ta sẽ họ vào đây mình sẽ có một mảnh đất cơ bản này để nuôi ba con thú này đó thì mình sẽ có ba ba cái mụ ờ, mụ mình sẽ bỏ được ba con thủ nhưng mà cái cái lượng cái lượng tiền của nó lưu trữ cũng chỉ có một ngàn đồng thôi đồng ý nào nhưng những con thủ này ví dụ vũ sẽ cho coi nè ví dụ con thủ này đi một giờ ví dụ mình để mình cắm trong vòng mình để mình không có thời gian mình vô mình coi thì một tí của nó thì có 256 cái 256 ờ, đồng này trong 259 đồng trong vòng một giờ con này 752 đồng trong một một giờ con này 363 đồng trong một một giờ thì sao ạ à? trong vòng một tiếng đồng hồ thì nó đã gọi là sao ạ trong vòng một tiếng đồng hồ thôi chưa tới một tiếng đồng hồ thì cái lượng lưu trữ nó hơn một ngàn rồi và cái này chỉ tới một ngàn là hết thôi mình phải cho nhưng mà bây giờ vũ chưa có tính năng nó chưa có tính năng là để con thú này ra đây xong mình bỏ vô đây được độ nào thì mình mới chỉ có những cái tính năng cơ bản như vậy thôi đấy đây là vì thế bạn được có ham nha nhưng bây giờ nó đã có cái việc là nâng cấp rồi khi mà chúng ta có thể nâng cấp cái này lên nhưng khi chúng ta phải lên tới level 5 thì chúng ta mới được nâng cấp ok độ nào những con thú của chúng ta đó đó là những cái cơ bản đầu tiên mà chúng ta có thể coi để chơi chơi những cái game này là như vậy rất là đơn giản luôn nào và trong những video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn tất cả các anh chị và các bạn cách làm như nào để chúng ta có thể là thu nhập à, để chúng ta có thể nuôi thú level cao hơn làm thế nào để chúng ta vũ sẽ review những ráng review những cái video này theo từng ngày hoặc là hai ba ngày đó vũ sẽ làm một cái video review và tiếp tục cái game này trong cái lộ trình chúng ta chơi game như thế nào ok đúng không nào và video của của vũ đây đến đây coi như là kết thúc rồi và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nhé và vũ có một cái group telegram vũ sẽ để đường link phía bên dưới và anh chị anh chị em nào á, mà có hứng thú á, thì cứ vào đây và chúng ta cùng trao đổi với nhau ở với nào rồi thấy video này hay bổ ích cho vũ một like một subscribe nhé để kênh youtube của vũ càng ngày càng phát triển nha tất cả anh chị và các bạn ơi rồi cảm ơn tất cả anh chị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại